Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của long táo Như các bạn đã biết là mẫu Air 2018 đã ra đời được khoảng mấy tháng đúng không ạ? Và thời gian thì đã bước sang những ngày đầu năm của năm 2019. Tuy nhiên thì dòng mẫu Air 2017 vẫn là một trong những dòng MacBook đang được rất ưa chuộng thị trường hiện nay và cũng là một trong những ờ, mã hàng đang rất là hot hiện nay. Thì ngày hôm nay tôi sẽ cùng ờ, các bạn sẽ chia sẻ với các bạn một số đặc điểm cơ bản cũng như là một số ưu điểm mà dòng notebook này uh, có và tại sao lý do tại sao mà nó vẫn đang hot đến như vậy mặc dù Mac E 2018 đã rời đời được một thời gian đầu tiên là về thiết kế thiết kế của dòng MacBook Air 2017 uh, ờ, vẫn giữ nguyên bản của giống như tất cả các dòng MacBook Air khác từ ngày ra đời từ ngày Apple cho ra đời dòng MacBook Air đến 2017 vẫn là một dòng MacBook uh, ờ, với thiết kế 13,3 inch áo sáng táo thì của 2018 không có sáng nữa các bạn nhé riêng về ờ, táo Facebook thì ờ, đến đời 2018 bắt đầu mới thay đổi thiết kế vẫn là một màn hình 13 với tuy nhiên phải màn Retina vẫn thiết kế H18 thì là màn full viền các bạn ạ gần như là full viền màn hình Retina còn H17 thì chỉ là màn thường thôi màn 1440 x 900 thôi ở độ phân giải ờ, thấp hơn bàn phím là bàn phím nổi ạ các bạn thấy nhé bàn phím là bàn phím nổi khoảng cách thì à, là lớn khác biệt so với 2018 là bàn phím cánh bướm mỏng hơn và khoảng cách uh, sát hơn với các bạn đánh giá nào riêng mình thì mình này rất thích cái, cái bàn phím uh, kiểu bàn phím nổi như này đánh Word là mình văn phòng đánh Word Excel rất là thích luôn các bạn thấy xem này rất là mượt mà mình mình mình có thể là do mình quen và mình đánh giá cái dòng à, bàn phím là rất là thích nhá trọng lượng của dòng này là vẫn là 1,3 kg rất là mỏng nhẹ thôi phù hợp với anh em làm văn phòng các bạn nhé riêng về văn phòng dùng em này thì thực sự là ok rồi sạc của dòng à, H17 này là sạc Magic 2 các bạn nhé còn đối với H18 thì là sạc à, đã chuyển sang cổng sạc taxi rồi nó thay đổi khá là nhiều đấy là một số khác biệt cơ bản dòng này ưu điểm ưu điểm mà mình thấy có ưu điểm mà khác biệt hẳn so với khóa 18 đó là cái cổng kết nối cổng kết nối của khóa 18 thì nó chỉ còn hai cổng Type-C nó là sự tiến bộ của à, Apple đối với dòng à, Mac e 18 tuy nhiên thì đó là cái nhược điểm của thằng Mac 18 Mac Air 18 bởi vì chỉ còn hai cổng Type-C thì khi các bạn kết nối các thiết bị thiết bị ngoại vi chúng ta cần mua thêm rất là nhiều các à, cổng kết nối ngoại thì cái này thực sự là các bạn sẽ thấy là riêng mà nói mát và các thiết bị kết nối ngoài các phụ kiện nó thì rất là đắt cho nên các bạn sẽ tốn thêm chi phí còn riêng đối với mắt e thì nó vẫn còn giữ cổng à, usb này cổng sạc của đây cổng tai nghe này là cổng à, đọc thẻ nhớ cổng à, tunable đấy rất là đầy đủ cho nên là mình sẽ tiết kiệm nhiều hơn nếu mà các bạn yêu cầu cần kết nối các thiết bị bên ngoài checkpad nhưng mà trách bác thì ờ, bác vũ thì không phải chê trách gì ạ nói chung là mình không có gì để chê cả thực sự các bạn đây sờ và cảm nhận vuốt thì nó mượt mà như dùng như iphone luôn riêng macbook thì mac air hay mac pro bất cứ dòng mac nào từ ngày nó ra đời đến bây giờ thì riêng trách bác của nó cực kỳ phải nói một điều là nó ra là dòng trách bác tốt nhất trong cái dòng laptop hiện nay cấu hình của em này là i5 RAM 8 ổ ray 8 đối với các bạn cùng quê văn phòng thì thì ờ, em nghĩ là cực kỳ ok luôn thoải mái một cái nữa đấy là pin pin của dòng này thì các bạn sử dụng được 8 đến 12 tiếng thoải mái đúng không ạ anh em có thể ờ, làm việc thoải mái từ buổi sáng đến chiều một ngày làm việc mà vẫn không lo sợ hết pin nhân tiện đây thì mình cũng ờ, chia sẻ các bạn một mình gọi là một vài ờ, chú ý để các bạn làm sao dùng pin được ờ, bền và tốt được lâu thì mình ờ, có lời khuyên các bạn là mình khi các bạn dùng máy thì các bạn nên cắm sạc khi dùng máy trừ trường hợp là mang máy ra ngoài mang sạc thì thôi còn thì nếu mà làm việc văn phòng ở công ty thì chúng ta lên cắm sạc tại vì sao khi các bạn cắm sạc thì cái máy này nó sẽ uh, hoạt động hết tất cả hiệu năng của nó nó sẽ không như là khi bạn rút sạc ra thì nó sẽ chạy đến chế độ tiết kiệm pin hiệu tiết kiệm pin tiết kiệm điện cho nên là một số hiệu năng nó sẽ bị tắt bớt đi ví dụ như ánh sáng giảm đi hoặc là một số hiệu năng sẽ bị bị cắt giảm nó sẽ không chạy được tối đa hiệu năng của nó còn một số bạn thì lại lo lắng là cái việc là, là nếu cắm vậy thì liệu nó có phòng pin chai pin không thì các bạn yên tâm là nó không ảnh hưởng gì cả bởi vì là đối với ờ, macbook thì apple sản xuất ra cái ờ, chế độ tự ngắt sạc khi pin ở tầm khoảng 95% trở lên là pin sẽ tự động ngắt sạc nên các bạn yên tâm là không bao giờ lo lắng về việc là chai chai pin hay là là hỏng pin về khi mình vừa dùng cắm sạc cái này bạn yên tâm nhé cái tiếp theo là xong thay dùng xong thời gian các bạn dùng chúng ta nên uh, xả pin xả pin bằng cách nào chúng ta dùng bình thường khi uh, các dữ liệu cần linh siết chúng ta lưu lại cho đấy chúng ta cứ dùng hoặc là cứ mở nghe nhạc thế để cho máy tự động tắt nguồn khi máy tự động tắt nguồn sau đấy thì chúng ta sẽ cắm sạc lại khi mà máy đã tự động tắt nguồn ta cắm sạc lại cắm sạc lại đến cho khi nào pin báo đầy thì chúng ta lấy ra sử dụng bình thường đấy rất rất đơn giản rồi không có gì quá khó khăn thì cái việc này làm sẽ pin được uh, bền hơn lâu, lâu hơn và lưu ý nữa mình xin chú ý các bạn đó là cái việc uh, chúng ta nên không nên chứ là không nên không nên để uh, máy các bạn dùng mà để máy báo chế độ uh, pin yếu ví dụ như điện thoại thì tầm khoảng uh, dưới 20% nó báo đỏ và pin yếu này máy tính vậy thì tầm dưới 10 15 phần trăm là báo pin yếu chúng ta đừng để như thế sẽ rất là hại pin các bạn nhé đấy là một số lưu ý ờ, nhỏ nhỏ để các bạn dùng ờ, pin được tốt hơn và lâu hơn và vừa rồi mình cũng một số chia sẻ à quên mất giá đúng không ạ có rất nhiều về ờ, cấu tạo rồi ngoại hình rồi các chức năng những cái lợi thế giá Mac E 18 hiện tại bản i5 RAM 8 ổ 28 thì trên thị trường đang bán dao động tầm khoảng 29 đến 30 triệu bản ổ 256GB à 256 g à, thì à, đang bán tầm khoảng 33 đến 34 triệu đấy đấy là máy mới full book nguyên hộp nguyên siêu còn nếu máy này new thì sẽ rẻ hơn khoảng à, ba triệu rưỡi bốn triệu <coughs> ngược lại thì đối với dòng Mac Air 017 MQD32 ổ i5 38 và 128 thì hiện tại như máy này new này trên thị trường đang bán dao động từ khoảng trên 17 triệu đến 18 triệu thì tại tại ờ, shop mình đang bán là 17 triệu 800 rẻ rất nhiều đúng không ạ đấy ờ, nếu mà dòng uh, dòng new nguyên siêu thì uh, giá máy nó tầm khoảng uh, sấp xỉ 21 triệu tầm khoảng 20 rưỡi 21 tùy cửa hàng đấy thì uh, vừa rồi cái so sánh a một chú ý này các bạn có thể thấy là có một cái khác biệt nếu văn phòng thì để so sánh với các em 2018 2017 thì mình thấy về về về uh, về cấu hình thì mình nghĩ nó không quá chênh lệch mặc E018 được trang bị uh, chip xử lý uh, đời mới hơn cao hơn thì sẽ nhanh một chút nhưng mà đối với công việc văn phòng thì mình mình như mình nhận xét thì ví dụ các bạn nghe nha xem phim hoặc là làm việc văn phòng thì vẫn ok ở 17 18 nhưng không chênh lệch nó không sự khác biệt quá nhiều nhưng có một sự khác biệt là lớn nhất đó là cái màn hình bạn thấy thực sự thì đối với màn hình của uh, ờ, Max E 2017 cũng như các dòng uh, đời trở về trước 16, 15, 14 thì cái điểm yếu nhất của nó thực sự các bạn đó là mình chế trách nhất là cái cái màn hình nó không phải màn hình Retina cho nên là khi các bạn uh, làm ảnh hay làm video nhẹ nhàng đấy các loại uh, nhẹ nhàng thì nó sẽ không được cho được cái hình sắc nét nhất nó không được bằng như cái dòng màn hình Retina của 2018 hay là như cái dòng Mac Pro thì đây thực sự là một điểm nói chung là cái điểm trừ lớn nhất đối với mình điểm trừ lớn nhất của hai mươi bảy. còn tuy nhiên thì đối với mình nó cũng vẫn là thời điểm hiện tại nó vẫn là một uh, dòng cực kỳ hot bởi vì sao cấu hình tốt phù hợp với công việc và đặc biệt là gì giá đúng không ạ thời buổi này à, đang uh, mọi thứ đang làm ăn đang khó khăn này công việc rất là khó khăn thì cái việc tiết kiệm tầm khoảng từ 13 đến 14 triệu 15 triệu thì chúng ta có thể làm rất nhiều việc đúng không ạ ok vừa rồi mình uh, nói qua giới thiệu các bạn dòng mac EH17 MQD32 uh, chương trình của mình đến đây xin tạm dừng tại đây xin uh, kính chào hẹn gặp lại quý các bạn trong các buổi uh, nói chuyện lần sau tư vấn lần sau xin chào hẹn gặp lại